Vâng, Phúc xin kính chào toàn thể bà con, cô dì, chú bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Phúc Tài Lộc của Phúc trong buổi tối của ngày hôm nay. Buổi tối của ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch và vẫn như hàng ngày, Phúc quay trở lại đây để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cầu may mắn, cầu sức khỏe, cầu những con số chuẩn xác cho cả ba miền vào ngày mai. Và buổi tối của ngày hôm nay thì Phúc xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà con, cô dì, chú bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Phúc trong một quãng thời gian rất dài vừa qua. Và Phúc hy vọng rằng bà con khi theo dõi video cầu tài, cầu lộc của Phúc thì bà con hãy giúp cho Phúc một nút like và một đăng ký kênh mới của Phúc để kênh mới của Phúc ngày càng phát triển hơn để hàng ngày Phúc có thể cầu được những con số may mắn, những con số tài lộc và những con số chuẩn xác cho bà con ba miền. Chúng ta cùng tham khảo và cùng chơi bà con nhé. Thì ờ, kênh chính của Phúc thì thời gian vừa rồi cũng đã một tuần trôi qua thì kênh chính của Phúc không thể lên sóng video cho bà con được thì Phúc hy vọng rằng bà con sẽ ủng hộ Phúc bằng cách đấy là giúp Phúc một nút like và một đăng ký kênh bà con nhé Ngày hôm qua thì Phúc đã xin được cho bà con con số 79 và 97 đúng không ạ? Con số 79 và 97 Ngày hôm nay thì bà con Việt Nam của chúng ta có lộc ở đài Vũng Tàu ngày hôm nay đúng không ạ? Bà con miền Nam thì ngày hôm nay chúng ta đón nhận được lộc ở con số 97 Ngày hôm nay thì bà con chúng ta có hai nháy lô tô ở con số 97 bà con nhé Thì ngày hôm nay bà con miền Trung của chúng ta thì vẫn chưa đón nhận được cái tài cái lộc vào ngày hôm nay Thì à, bà con nào chúng ta nhận được cái lộc lớn lộc bé ngày hôm nay thì phúc xin chúc mừng bà con thì bà con chúng ta cùng hoàn hỉ đón nhận lộc ngày hôm nay bà con nhé thì ngày hôm nay ở miền Trung mặc dù bà con chúng ta chưa đón nhận được lộc và ở miền Bắc ngày hôm nay đúng không ạ miền Bắc ngày hôm nay thì đang cũng chuẩn bị quay thưởng cho bà con rồi thì con số 79 và 97 ngày hôm nay là một con số may mắn một con số tài lộc cho bà con ở đại miền Bắc ngày hôm nay bà con miền Nam bà con Vũng Tàu ngày hôm nay thì chúng ta đã đón nhận được cái lộc ngày hôm nay rồi đúng không ạ Vậy thì phúc chúc cho bà con chúng ta buổi tối của ngày hôm nay sẽ à, đón nhận nhiều cái lộc ngày hôm nay bà con nhé và tiếp theo thì bà con hãy cùng Phúc chúng ta sẽ đi làm lễ để xin lộc vào ngày mai Ngày hôm nay thì ở Đài Vũng Tàu ngày hôm nay chúng ta có con số 79 và 97 đúng không ạ? Chúng ta có con số 497 và 797 ngày hôm nay thì Phúc cũng xin chúc mừng bà con miền Nam ngày hôm nay chúng ta đón nhận được cái lộc ngày hôm nay bà con miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có lộc của ngày hôm nay đúng không ạ Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa chư vị thần linh, quan thế âm Bồ Tát cùng ông thần tài, ông thổ địa cùng chư vị thần linh cư ngụ nơi này. Ngày hôm nay con lên đây cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cầu may mắn, cầu sức khỏe, cầu những con số chuẩn xác cho cả ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Mong các ngài linh thiêng linh ứng ban cho con những con số may mắn những con số tài lộc, những con số chuẩn xác về cho cả ba miền. Mong các ngài linh thiêng linh ứng chứng minh cho lòng thành tâm, thành kính của con để con giúp đỡ những bà con đang gặp khó khăn, thoát khỏi cảnh khó khăn nợ nần. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Và con mong các ngài ban cho con ba con số may mắn tài lộc vào ngày mai để con ghép thành ba bộ số, bộ số lô, số xiên và ba càng cho bà con ba miền ngày mai cùng chơi và cùng tham khảo. Con xin cảm ơn, cảm tạ và đội ơn các ngài. Mong các ngài linh thiêng linh ứng ban cho con con số may mắn tài lộc đầu tiên vào ngày mai. con số 2 con số 3 con số 4 con số 5 con số 6 con số 7 con số 8 Và con số đầu tiên thì các ngài đã ban cho chúng ta Đấy là con số 8 bà con nhé và con mong các ngài linh thiêng linh ứng ban cho con con số may mắn tài lộc thứ hai vào ngày mai. Và con số thứ hai thì các ngài đã ban cho chúng ta đấy là con số 5 bà con nhá. Vậy thì ngày mai bà con ba miền chúng ta cùng đón nhận lộc ở con số 58 và 85. Và con mong các ngài linh thiêng linh ứng ban cho con con số may mắn tài lộc thứ ba vào ngày mai. Và con số thứ ba thì các ngài cũng đã ban cho chúng ta, đấy là con số 2 bà con nhé. Vậy thì ngày mai bà con chúng ta cùng đón nhận lộc ở con số 258 và 285. 58 đúng không ạ và 85 258 và 285 thì bà con chúng ta cùng đón nhận lộc ở ngày mai ở con số 58 và 85 ở ba miền miền Bắc miền Trung và miền Nam ba càng ngày mai là con số 258 và 285 thì bà con chúng ta cùng đón nhận lộc ở con số 58 và 85. Còn những bà con nào chúng ta cần sự giúp đỡ của Phúc thì bà con kết bạn với số Zalo 0368 500 713. Và những bà con theo dõi video cầu tài cầu lộc ở kênh mới của Phúc thì bà con hãy giúp Phúc đấy là một nút like và một đăng ký kênh để giúp kênh của Phúc ngày càng phát triển hơn để hàng ngày Phúc có thể xin được những con số may may mắn, những con số tài lộc và những con số chuẩn xác bà con nhé.